đây thôi đó cái gì nè để vô không tại nó cháy ba để này đứng qua con được không ba cúng kìa và cho nó nằm đây gấp ba cái lá lại ờ, để trên đổi ờ, thì cái trên ờ, đây đây nè gấp ba lá lại Thank you. ủa bây giờ bo có ăn kẹo không bo sao vậy nhai luôn chén luôn à lén mà la rồi